Vô xa đêm mai vô tình thôi cũng vì Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai em bước đi cùng ai Ok, sao check, sao check Ok, một bài hát là một thằng con trai Combo Icon Youbop RBC 320 Autotune 10 Cô bay 10, Autotune rồi chứ lộn Ở nhà tránh dịch á Chả biết làm gì hết Là một bài uh, nhảy nhót chơi Nha, ok Na na na na hát là một thằng con trai giàu như anh vàng cá đôi bàn tay rượu này không say về uống cho vơi đầy rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có ô mà che phố xa đêm mai vô tình thôi cũng vì Vì rằng ngày mai mai mai mai em bước đi cùng ai Anh là hôi bờ môi cá rốn anh buồn Tiếng pháo dám đừng đi Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai em bước đi cùng ai Anh lẻ loi bờ môi ca rôn anh buồn Tiếng pháo vô quy xin giữ em đừng đi Nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì yeah dạ. vung tay hỉ hồ ai nố cái số gia đình rất tiếc là thân cô hồ đồ với lên trang tình yêu này vô bộ khổ cảm chẳng đường khi tờ giấy đang photo dù có nói nhớ muốn kéo tay mãi không quên giờ có được gì như là sao quỳ chẳng thể hỏi sự kỳ ya ya ya ya là một thằng con trai giàu như anh vàng cả đôi bàn tay rượu này không say vậy uống cho vơi đầy này rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có mà che phố xa đêm mây vô tình tôi cũng vì vì vì rằng ngày mai mai mai mai em bước đi cùng ai anh la loi bờ môi cá xuân anh buồn chẳng nói nhau câu gì Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai Em bước đi cùng ai Anh là loi bờ môi khẽ xuân anh buồn nổ Tiếng pháo phu kỳ muốn giữ em đừng đi Nhưng có sao mình chẳng nói nhau câu gì Chào nhé anh chúc yên bình Sau tất cả ta vẫn là người nhà và đừng khóc xin giữ món quà cho mối tình cho ước mơ của mình vì rằng ngày mai mai ơi ai à, anh lẻ loi bờ môi kẽ xuống anh buồn tiếng pháo vũ phi muốn giữ em đường đi nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì vì rằng ngày mai vì rằng ngày mai mai mai mai mai màu trắng đôi bàn tay na na na na là một thằng con trai ok các bạn mua hàng hoặc là cài đặt âm thanh liên hệ trường linh 0926 46 đến từ bu studio vn xin chào và hẹn gặp lại bài sau nhá <laughs>